Tại căn phòng này, tất cả phụ nữ nam giới phải ngủ chung giường, dùng chung một nhà tắm và nhà vệ sinh. Hơn nữa còn phải mặc đồng phục như nhau và ăn bữa ăn như nhau. Đây có phải là nhà tù không? Không, đây là trái đất 100 năm sau. Nhân loại còn sống sót sau cuộc hủy diệt thế giới đã xây dựng một bức tường để bảo vệ thành phố duy nhất còn tồn tại, ngay cả khi nó đã thật sự tồi tàn. Để duy trì hòa bình, những người ở đây được chia thành 5 phe phái. Phái thông thái là những người thông minh uyên bác, phái lao động chăm chỉ và hòa bình, phái những người trung thực và công bằng, dũng cảm và không sợ chết, và phái những người vị tha giúp đỡ người khác. Mọi người ở đây đều 16 tuổi, tất cả đều phải tham gia một cuộc thử nghiệm, thông qua các phương pháp kiểm tra khoa học. Cô ấy sẽ cho bạn biết bạn sinh ra thuộc phái nào. Nói cách khác, nếu bạn được sinh ra trong giáo phái vị tha, nhưng kết quả kiểm tra bạn thuộc phái không sợ chết, bạn có thể lựa chọn rời khỏi phái vị tha, tham gia vào phe không sợ chết phù hợp hơn với bạn, nhưng phải cắt đứt mối quan hệ với gia đình. Tuy rằng phần lớn kết quả thử nghiệm, tất cả đều mang phái thuộc về cá thể đã định sẵn, và hầu hết mọi người cũng sẽ chọn gia nhập phe phái nơi họ sinh ra. Tất nhiên ai lại muốn rời xa cha mẹ, anh chị em của mình. Nhưng sẽ luôn có một số người lại phù hợp hơn với những phái khác, hoặc suy nghĩ về việc tham gia các phe phái khác. Ví dụ như em trai của nữ chính xuất thân từ phái vị tha nhưng kết quả thử nghiệm là phái Uyên Bác. Cậu ấy cũng thích sự uyên bác. Vì vậy, cậu rời bỏ cha mẹ của mình và gia nhập phái Uyên Bác. Và kết quả kiểm tra của nhân vật nữ chính là phái vị tha. Nhưng từ nhỏ cô đã hướng đến sự dũng cảm và tự do của những người không biết sợ hãi. Vì thế mà cô lựa chọn phái không sợ chết. Cô ấy cùng những người khác trong phái chạy theo chiếc xe trên đường dây. Đuổi thật nhanh và leo lên xe, sẵn sàng đến cơ sở tập trung của phái này. Nếu bạn muốn tham gia phái không sợ chết, bạn phải đối mặt với nhiều trải nghiệm. Cấp độ đầu tiên là nhảy từ đây xuống. Đó cũng được xem như là cánh cửa mở đầu của phái. Người phụ trách sẽ không cho bạn biết những gì bên dưới, chỉ để kiểm tra bản lĩnh của bạn nữ chính tự nguyện xung phong là người nhảy đầu tiên. Thì ra bên dưới có một tấm lưới. Cô thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, chính anh chàng pho, người hướng dẫn sinh viên năm nhất đã đỡ cô ấy xuống. Anh ấy hỏi tên nhân vật nữ chính. Tôi tên là Cheese. Những người khác cũng lần lượt nhảy xuống, Người hướng dẫn chia sinh viên năm nhất thành hai nhóm, thì ra bản thân anh ta được sinh ra để huấn luyện độc lập cho phái không sợ chết, những người còn lại chịu trách nhiệm việc huấn luyện cho các phe phái khác. Nhưng mọi người đều có chung một thứ hạng, thành tích xếp hạng không hợp lệ sẽ bị đuổi khỏi phái, trở thành kẻ lưu vong không được gia nhập bất kỳ phe phái nào. Đó là tất cả những gì người tham gia phải biết. Sự cạnh tranh tàn khốc, thời gian huấn luyện lại rất dài. Người đàn ông đầu chọc này muốn chi và người cuối cùng nhảy xuống lên để chiến đấu, đánh cho đến khi đối thủ không thể cử động được. Đối thủ khá cao to, chưa được một hiệp, Cheese đã choáng váng vì cú đấm như trời giáng. Kết quả trên bảng xếp hạng cũng ở cuối. Một vài người bạn phía sau bắt đầu nản lòng, đều muốn quay lại phe ban đầu của mình. Nhưng như thế là trái luật. Các phe phái khác sẽ không đồng ý. Cách duy nhất là vượt qua những người khác, để tồn tại trong phái không sợ chết. Cheese muốn xăm mình, nhưng không muốn kẻ xăm cho mình lại là người thử nghiệm cô ban đầu. Cô ta nói với Cheese rằng Cheese là người không được phe phái này chấp nhận. Vì vậy, cô ấy đã nói dối rằng kết quả xét nghiệm của Cheese là vị tha. Mục đích của việc này là để bảo vệ cô nhưng không ngờ rằng cô đã tự mình chọn đến phái này. Họ sẽ phát hiện cơ thể của bạn. Ai? Ai sẽ phát hiện tôi? Những người nghĩ rằng bạn đe dọa họ. Ai? Là người của phái không sợ chết ư? Không, đó là người của toàn xã hội. Nếu bạn không thuộc bất kỳ phe phái nào, họ không thể khống chế bạn. Cô ấy chỉ có thể cảnh báo Cheese đừng để bị phát hiện, bởi vì trước đó anh trai cô đã bị phát hiện là người dị biệt. Ngày hôm sau ngay lập tức đã bị đẩy đến vùng chết. Hóa ra ngoài năm phe phái lớn trong xã hội này, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những kẻ dị biệt. Toàn bộ xã hội đang loại bỏ những kẻ dị biệt này bởi vì không ai có thể khống chế được họ. Hơn nữa tư duy của họ cực kỳ nguy hiểm, sẽ khiến loài người đi đến tuyệt chủng. Vì vậy, để duy trì xã hội được an toàn, một khi kẻ dị biệt bị tìm thấy, họ sẽ bị giết trực tiếp không thương tiếc. Thật không may, nữ chính trở thành một trong số những kẻ dị biệt đó. Nhưng cô tự lừa dối mình để được thuộc về phái không sợ chết, mỗi ngày đều kiên trì luyện tập. Điều này khiến phoi nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, không thể không cố ý đề cao cô ấy. Ở đây cần vững hơn. Vâng, tiếp tục tấn công. Rất nhanh sau đó đã mở ra cuộc tập trận đối đầu đầu tiên. Cheese, người luôn bị xem là cuối bảng, lại là người đầu tiên được lựa chọn lên trận. Cheese đã không làm anh ấy thất vọng, thông qua các vòng đu quay, tìm đến trụ sở của đối phương, sau đó bằng nhiều cách tấn công đối thủ, lấy được cờ của đối thủ và giành chiến thắng trong trận đấu, cũng giành được sự tôn trọng của người khác. Cô ấy một lần nữa trở lại nhưng không phải là kẻ thất bại. Tôi muốn nói là tối nay em thể hiện rất tốt, rất dũng cảm. Trên bảng xếp hạng cũng vượt qua, rất nhanh họ sẽ phải đối mặt với thử thách cuối cùng của tên boss. Vẫn hình thức quen thuộc, máy móc quen thuộc, chỉ là lần này người giúp cô ấy kiểm tra là For. Cheese nhanh chóng được truyền huyết thanh, hình ảnh bộ não của cô ấy sẽ được tải lên máy tính. Bị For nhìn thấy tất cả, cô ấy đến đây với một sự lo lắng. Đây là thế giới bên ngoài bức tường. Bởi vì từ nhỏ cô đã được ngấm vào người khái niệm nguy hiểm từ khắp mọi nơi. Vì vậy, khi nhìn thấy những con quạ bay lượn trên bầu trời, sự sợ hãi phát ra theo bản năng, nhưng càng sợ, chúng càng tấn công. Nếu không cẩn thận tiến vào đầm lầy sẽ bị bọn chúng làm thịt nhưng lúc này năng lực của kẻ dị biệt bắt đầu bộc phát. Cô ấy tự nhủ đây hoàn toàn không phải sự thật, tất cả chỉ là tưởng tượng và sau đó úp đầu xuống mặt nước. Vượt qua thành công, pho bị sốc, chỉ mất 3 phút, có phải quá nhanh rồi không? Những người khác đều cần nhiều hơn 12 phút. Người xếp cuối bảng xếp hạng như Cheese đã vượt qua như thế nào? Màn hình cũng không hiển thị. Rất nhanh đã đến bài kiểm tra thứ hai. Cheese bị nhốt trong chiếc lồng thủy tinh, nước không ngừng dâng cao. Họ định nhấn chìm cô. Cheese vẫn tiếp tục câu nói cũ rằng điều này không phải sự thật, Quả nhiên, các vết nứt xuất hiện trên kính ngay lập tức. Cheese lại thành công, lần này nhanh hơn lần trước. Kết quả này làm dấy lên nghi ngờ của For. Anh ấy hỏi Cheese kết quả kiểm tra là gì. Cô mơ hồ nói rằng mình là người thuộc phái vị tha. Nhưng For cho rằng Cheese đang nói dối. Anh cũng bắt đầu tự hỏi liệu Cheese có phải là kẻ dị biệt. Cheese, những người thuộc phái không sợ chết cũng chưa chắc vượt qua ải đó. Cheese biết cô ấy không thể giấu được nữa. Cô đã tìm đến người em trai thuộc phái Uyên Bác của mình, nói rằng bản thân muốn trở lại phái vị tha, ít nhất là bây giờ phe vị tha đang nắm quyền. Đây không phải chuyện khó chứ. Nhưng người em nói, quyền lực của phái vị tha đã biến mất từ lâu. Đến lượt phái Uyên Bắc lên ngôi rồi, em trai hoàn toàn quên mất mình sinh ra trong phái vị tha. Sau đó Chis gặp lại mẹ mình. Bà dặn cô không được nói với người khác về kết quả thi của mình. Nếu không, sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Điều này khiến Chis rất đau đầu. Nếu tiếp tục ở trong phái không sợ chết, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện và xử lý. Bởi vì kết quả trên màn hình của bài kiểm tra cuối cùng, mọi người đều có thể thấy. Vào thời khắc đó, chắc chắn không thể che giấu danh tính mình là kẻ dị biệt nhưng may mắn thay, cô đã gặp được Phò. Phò cũng giống như cô ấy, xuất thân từ phái vị tha, cuối cùng đã lựa chọn phái không sợ chết, điều quan trọng là anh ta cũng là một kẻ dị biệt, nhưng anh ấy đã vượt qua bài kiểm tra với sự khôn ngoan, vẫn chưa bị phát hiện. Bây giờ anh muốn tiết lộ với Cheese cách thông qua bài kiểm tra. Vì vậy, anh đã tự mình đặt ra huyết thanh, sử dụng thiết bị để đưa Cheese vào tưởng tượng của anh ấy. Hai người đã kết nối não với nhau. Cheese vào trong tưởng tượng của Ford. Ford phải vượt qua rào cản đầu tiên, đó là nỗi sợ độ cao, Cheese lại muốn nhảy thẳng xuống để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Ford đã ngăn cô ấy lại, phải giải quyết theo phương pháp của phái không sợ chết. Sau đó cả hai từ từ bước tới. Đến ải thứ hai, nỗi sợ ngạt. Lúc men theo bức tường để thoát ra, không gian ngày càng bị ép nhỏ lại. Cheese ngay lập tức nhặt cây đinh để làm kẹt tường. Chỉ có hai người bước vào ải thứ ba, sợ giết người. Lúc này, Cheese là người bị súng chĩa vào đầu. Phó bóp có không thương tiếc, Đến ải thứ tư, nỗi sợ hãi của người cha. Đó cũng là nỗi sợ hãi sâu sắc nhất chôn giấu trong tim For. Hóa ra anh thường bị bố bạo hành khi còn nhỏ. Vì vậy, anh đã chọn chạy trốn khỏi nhà. Bây giờ anh đã đủ can đảm để đối mặt với cha mình và phản kháng lại ông ấy. Cuối cùng cả hai cũng đã thành công bài luyện tập. Anh nói với Cheese, cái tên của anh cũng từ câu chuyện của anh. Vì trong lòng anh luôn ẩn chứa bốn nỗi sợ. Bây giờ dưới sự đồng hành của Cheese, anh ta đã đánh bại nỗi sợ của chính mình. Tình cảm của hai người càng đi lên. Anh quyết định chào nụ hôn với cô, Cheese cũng giành chiến thắng trong bài kiểm tra cuối cùng. Bạn có thể trở thành thành viên của phái không sợ chết không? Cheese lại nằm trên ghế kiểm tra, nhưng lần này đối mặt với sự tấn công của con quạ. Cô chạy đến đống lửa, dùng cành cây xua đuổi, sau đó, ngay lập tức những sợi dây thường xuất hiện từ không khí trói cô ấy lại. May mắn thay, trong cơn hỗn loạn cô dùng lửa để đốt cháy sợi dây. Đến ải thứ hai, Cheese muốn sử dụng sức mạnh của kẻ dị biệt một lần nữa, trực tiếp làm bể kính thoát ra ngoài, nhưng mọi người bên ngoài đang theo dõi cô ấy. Sau khi do dự, Cô quyết định cởi áo và chặn đường ống nước lại. Đến ải thứ ba, tại sao lại biến thành pho thế này? Cái quái gì vậy? Pho đột nhiên trở nên rất mạnh. Cheese trực tiếp đấm vào mặt anh rồi thành công vượt qua ải. Tuy nhiên lãnh đạo phái Uyên Bắc lại tiến đến đưa cô một khẩu súng, bảo cô hãy giết chết mẹ và em trai mình. Như thế mới có tư cách trở thành thành viên phái không sợ chết. Cheese nhanh chóng nổ súng. Quả nhiên vừa rồi vẫn chỉ là ảo ảnh. Mặc dù mọi người đều bàn tán về cảnh nổ súng cuối cùng của cô ấy, nhưng những người của phái không sợ chết đã tung những tràng pháo tay nồng nhiệt hoan nghênh cô gia nhập. Mặt khác, phe Uyên Bác nhằm lật đổ chế độ thống trị của phái Vị Tha, đã hợp tác với người cấp trên của phái không sợ chết dùng thuốc để khống chế người của phái không sợ chết, ra lệnh giúp họ khởi động một cuộc đảo chính vũ trang. cheese thức dậy, phát hiện mọi người đều bị khống chế. Bản thân là người dị biệt, vì vậy cô không bị khống chế. Tại thời điểm này, một kẻ dị biệt không xác định, tôi đã sắp đặt mọi chuyện rồi. Quả không sai, sau khi pho bị phát hiện bởi tên đầu chọc, hắn trực tiếp knock out. Trên tàu, Cheese tìm thấy Ford. Ford lặng lẽ nắm tay cô. Cheese lúc này yên tâm hơn. Ford cũng không bị khống chế. Bọn họ đều bị thao túng để đến hiện trường thực hiện vụ tàn sát. Cheese lo lắng cho cha mẹ và cùng Ford tìm kiếm khắp nơi. Kết quả bị phát hiện bởi tên đầu chọc. Đúng lúc hắn định kiểm tra xem anh có bị khống chế hay không. Cheese nhanh chóng chĩa súng về phía hắn. Cử động ông sẽ chết. Hai tên nhóc đáng yêu này, Dù cả hai nhanh hơn một bước nhưng vẫn bị tóm gọn. Phò bị bắt đi. Khi cheese sắp bị bắn, mẹ xuất hiện và giải cứu cô. Cả hai đang chạy trốn. Người mẹ vì cứu con mà đã hy sinh. Thật không may bà đã bị trúng đạn. Sau đó, cheese tìm thấy cha mình trong nhà kho. Em trai và những người khác thuộc phái vị tha. Bọn họ đến căn cứ của phái không sợ chết. Dự định phá hủy hệ thống điều khiển của chúng. Kết quả là, một số kẻ của phái không sợ chết xông vào, cha bị trúng vài phát đạn, chết tại chỗ. Cheese nóng lòng muốn tìm Ford, nhưng lúc này Ford đã bị khống chế, không còn tư duy riêng của mình. May mắn thay, Cheese dùng tính mạng của mình để thức tỉnh giấc mơ. Người đàn ông đã từng chung tư duy với cô ấy. Hai người họ bắt đầu đánh trả và nhanh chóng loại bỏ những người khác. Cuối cùng, lãnh đạo của phái Uyên bắt buộc phải đóng toàn bộ hệ thống kiểm soát. Đúng lúc phái không sợ chết đang lên kế hoạch tàn sát phái Vị Tha. Tất cả thức dậy, không biết chuyện gì đang xảy ra. Phía bên này những người của phái không sợ chết vẫn đuổi theo. Đã quá muộn, Phò đã lên tàu rời đi. Họ không thuộc bất cứ phái nào, cũng không có nhà. Vậy họ sẽ đi đâu? Kết thúc phim. Được rồi, Hãy theo dõi tôi để xem nhiều video hơn. Yêu các bạn.